Kêu chị đi qua bé chị không? Ba chị có bao nhiêu? Thôi God damn. Hmm. Sure. Ngọc God. up Joker. Mm. Yok bacayım. Bacayım. Yok bacayım. Bacayım. Всё, выходи. Все. Chưa, chưa nhưng qua em lớp chung qua chị chung qua qua chị không qua chị chung như còn cho coi em coi cho em coi cho em con she uh ngu Điều chú các bạn quay treo Sao quay chơi không Cek ketika yuk kawang. Cek juga kayak. Шум, ёпка, ёпка, Все. Chứ không phải chuyện. Qua chị vô cơm. Sure, have a way.